Xin chào tất cả anh em Clip ngày hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái bộ hột tài xỉu áp dụng cho anh em làm tài cái khi đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp chúng ta sử dụng cái bộ hột tài xỉu này và khi lắc chúng ta có thể giữ hột đi theo ý của mình ví dụ như là giữ tài giữ xỉu rất là hiệu quả và hoàn toàn không tang 100% bởi vì bây giờ khi anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp cần những cái bộ hột những cái nắp chén dĩa hoàn toàn không tang thì mới có thể chơi được tay con bây giờ người ta rất là tỉnh là không thể là đưa những cái đồ có tang vào được tay con người ta sẽ để ý nếu như mà đưa những đồ có tang vào tất nhiên là chúng ta không thể chơi được thì hôm nay tôi muốn gửi đến anh em cái bộ hột tài xỉu đang rất là hot ở trên thị trường hiện nay đó chính là cái bộ hột tài xỉu nhẹ khi lắc chúng ta có thể giữ hột theo ý của mình ví dụ như là muốn giữ tài ờ, hoặc là giữ xỉu có nghĩa là lắc theo ý của mình đây nó là một cái mẹo chơi tài xỉu cách đánh tài xỉu bịp rất là mới nó khác với những cái bộ hột nam châm những bộ hột có tang thì bộ hột này hoàn toàn không tang 100% thứ nhất là dọi đèn bây giờ tôi sẽ kiểm tra thử đèn cho anh em xem đây hột thì rất là trong hoàn toàn không tan 100% đó là hột nắp cũng thế đây nó chỉ là cái nắp cống cuộn bình thường anh em đã được tôi à, dán một cái lớp băng keo vào và dán giấy vào cho nó đẹp rồi bây giờ tôi sẽ thử qua nước muối cũng như là cục hít cho anh em xem hột thì nổi hoàn toàn bình thường anh em nhìn nó khi chúng ta lắc thì nó sẽ không liệt về một bên nào cả không liệt về xỉu cũng không liệt về tài qua thưởng thức muối này anh em nhìn hột thì cũng nổi rất là đều nhé. nhất nhị tam tứ tất cả các mặt đều nổi hết nó rất là đều hột không nghiêng về bên nào cả bây giờ tôi ờ, sẽ lau qua cái bộ hột này và tôi thử và cục hít cho anh em xem đây nó là cục hít anh em tôi sẽ lau từng cái hột một về cái ưu điểm của bộ hột này thì chúng ta không cần lắc mạnh tay mà chỉ lắc nhẹ thôi thì hột nó cũng đã đi rồi bởi vì tay con bây giờ người ta rất là tỉnh táo trong cái chuyện à, nhìn cái tay của anh em ví dụ như là người ta sẽ nhìn thấy hột thấy anh em mà lắc mạnh là người ta đang nghĩ là hột đang lắc hột đi nhưng mà với cái bộ hột này thì anh em cứ yên tâm 100% dù có lắc mạnh hay lắc nhẹ thì hột vẫn đi có là không cần phải lắc mạnh tay hột nó vẫn đi theo ý của chúng ta về à, những cái à, đồ thử tôi đã thử qua cho anh em bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em mấy chén để anh em thấy sự hiệu quả của cái bộ hột này như thế nào và anh em nào cần tìm hiểu thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây 0844 555 559 bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem ví dụ như bình thường anh em hay lắc như thế này lắc rất là mạnh tay vẫn đi cũng có thể là chúng ta muốn giữ hột thì vẫn có thể giữ được lên một trận bão bây giờ tôi sẽ thử cho anh em một số những cái thế hột khó ví dụ như 122 này mà bị kẹt hột đây tôi sẽ lắc rất là nhẹ thôi hột nó vẫn đi bình thường không cần lắc, à, lắc mạnh tay làm gì cả mình chỉ lắc thật là nhẹ hột vẫn đi đó từ 122 à 112 bây giờ qua 236 ấy. tôi sẽ thử lại một lần nữa bây giờ tôi sẽ thử thế hột 221 này. và con nhất ở giữa bị rát hột rát nhất nhé tôi sẽ lắc thật là nhẹ hột vẫn đi đó 346 đấy là những cái thế hột à, nhỏ bây giờ tôi sẽ thử những cái đây thế hột ví dụ như là 5 5 6 cũng là bị rát hột như thế tôi sẽ lắc rất là nhẹ nó vẫn xuống xỉu bình thường đó 223 tôi sẽ thử lại thế hột 665 đó từ 665 bây giờ xuống 123 tập thể dục bây giờ tôi sẽ giữ hột cũng là lắc nhẹ không cần lắc mạnh tay giữ hột cho anh em xem tôi sẽ giữ khoảng 5 đến 6 chén liên tiếp một chén này hai chén ba chén bốn chén này năm chén hột vẫn còn quay tròn trên dĩa anh em nhé 6 chén đó bây giờ nó tôi giữ liên tiếp được 6 chén và bây giờ nó qua tài tôi sẽ tiếp tục tôi giữ tài cho anh em xem một chén này hai chén hột vẫn xoay tròn này ba chén này ba ba năm hai năm sáu bốn chén liên tiếp này năm chén năm năm hai hai năm sáu nữa bây giờ nó qua chén xỉu bây giờ tôi giữ 6 chén xỉu và 7 chén tài 6 hoặc 7 chén tài tôi không nhớ kỹ lắm thì ờ, đấy là khi lắc chúng ta có thể giữ hột được còn nếu như chúng ta lắc bình thường như thế này thì nó sẽ đi chén tài chén xỉu rất là đều hột đúng chưa Đó. chén tài chén xỉu